bắt đầu ạ. Nam mô Bút Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ Phật bảo, con kính đảnh lễ Pháp bảo, con kính đảnh lễ Tăng bảo. Con kính lễ sư tinh tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam bảo. Xin mời chị Diệu Thiện thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam bảo ạ dạ nam mô bụt thà giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con kính đảnh lễ phật bảo pháp bảo tăng bảo con kính đảnh lễ sư con xin được phép si cha Sakke kame charube kirisi karatate chantalike vimane liberate chagame tarubanagahane ge hapatum hikete Bum ma cha dành tu đề hòa cha la tha la vi sa me yak tha gan thấp pa na ga tik tan ta sang ti khe yang Punivara wacha nang sa tha vô me su nan tu tham ma sa va na ka lo ayang pha dan ta tham ma sa va na ka lo ayang pha dan ta tham ma sa va na ka lo ayang pha dan ta nam Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sang Sankhang saranang gacchami Dutiyambi buddhang saranang gacchami Dutiyambi dhammang saranang gacchami Dutiyambi sankhang saranang gacchami Tatiyambi buddhang saranang gacchami Tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyam visankham saranam gacchami iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha dewa manosanang buddho bhagava tinati me saranang anyang buddho mê sa ra quá rằng ê ete na sa cha ve che na hồ tu mê cha ya ta măng ghê na wan de hang ba đa sông và rút ta da bang song varuttamang buddhe yo kali to bồ thô kha ma tu tăng măng ba quá ta thầm mô mamang Swakha cô bhagavata thammo sangetiko cô Ehibasiko Ovanasiko Vachatang Veditapo Vinyohi Tinati Me Saranang Anyang Thammo Me Saranang Warang Ete na sa cha Nasa Chaveche Naho Tume Chayamangalang Uttamang Ge Na Wan Đề Hằng Thầm Mạnh Cha Đối Thằng Varang tham mê vô yo kali tô đô so tham mô ma tu tăng ma măng Supatipanno sa Sawaka Sangho Ujubatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayabatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sami Chibatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang chatta riburisa yuga niatta burisa bukala Esa pagawato sa wakasangko ahuneyo bahuneyo dakhineyo ancharikalaniyo anuttarang bunyakkhetang lokasa Tinati me saranang anyang sangko me saranang warang ê tê na sa cha vết chê na hồ tu mê cha giá mong gá lăng ua ta măng ghê na quan đề hăng sang khăn cha đu vi thót ta măng sang khê vô khá lý tổ độ sô sang khô kha ma tu tăng ma măng quan đa mi chê ti yang sam băng sam ba tha nê su ne ti ti tăng sa ri ri ca đà tu ma ha phổ thình bụt đa ru bằng sa ca lăng sa đa sam bụt thề ác ta vi sanh cha đòa đa sanh cha sa sa kê bệnh cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang thầm mình cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pa về na hành toa Sambe ubata we anika antaraya vivina santu asesato. Sambute bancha banya sancha chatu vi sati sahasake. Dasa sata sahasa ninamami sirasa ahang te sang thammanh cha sang khanh cha adare nanamami hằng. Namakara Nupa Ve Nahantwa Sabbe Upada Ve Aneka Antaraya Vivaina Santua Se Sato Sambote Navotarasate Attachatta Lisa Sahasake Visati Sahat Tasa Sa Ninamami Sirasa Ahang Te Sang Thammanh cha sang khanh cha a à đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha về na hành toa sập bề u bát đa về an ca bi vi bivina sang tua se sa tô sabbe burati ma yadisa yasatta avera sukhe hantu sabbe burati ma yanudisa yasatta ta về ra su khi hòn tu sắp bề đắc khi na ya đi xa ya sắp ta a về ra su khi hòn tu sắp bề đắc khi na ya nu đi xa ya sắp ta a về ra su khi hòn tu sắp bề bắt chi mà ya đi xa ya sắp ta a về ra su khi hòn tu sắp bề bắt chi mà ya nu đi xa ya sắp ta Avera Sukhi Hontu Sabbe Uttara Yasi Disa Yasatta Avera Sukhi Hontu Sabbe Uttara Yanudisa Yasatta Avera Sukhi Hontu Sabbe Uparima Yadisa Yasatta Avera Sukhi Hontu Sabbe Hettima Yadisa Yasatta ta về ra xuất khi hòn tu sắp về sạch ta về ra hòn tu xuất khi ta hòn tu nít đút kha hòn tu áp gia bích cha hòn tu á nị kha hòn tu đi kha giúp ca hòn tu á rô ga hòn tu sam bát thì hi sam mít chan tu su khi á ta năng bari haran tu đúc khắp bát ta cha nít đúc kha pajap pata chanik paya so kap pata chanik so ka hon tu sắp bê bê pa ni no a ka sắp pa cha bum mat tha de wa na ga ma ti ka quân nhân no anu mô đàn tu chỉ răng rạc khăn tu xa sa năng ca sát tha cha bom mặt tha đề qua na ga ma etika quân nhân no anu mô đan tu chi răng trắc khăn tu no ga ru ca sát tha cha bom mặt tha đề qua na ga ma etika quân nhân no anu mô đan tu chi răng trắc khăn tu nhà ta vô ca sat tha cha bum mat tha de qua na ga ma ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng rạc khăn tu ba ni no a ca sat tha cha bum mat tha de qua na ga ma ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng rạc khăn tu ba ni no Akasattha cha bum hatta dewa naga maitika Punyang no anumodan tu chirang rakkang tu no sada Idang guatamro punyang asavakaya vahang ho tu anagate kale Sa thú, sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Vô Tam má nhằm sớm thoát khỏi khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Recording in progress. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sang Thầy giá. Xin chào các học viên. Hôm nay à, chúng ta học tiếp phần đầu à, đề nhì trong à, nhóm pháp thứ ba đó là nhị đề lậu. Trước khi học thì chúng ta trước khi nghe giảng thì chúng ta đã đọc bài trước, đọc bài để chúng ta nhớ được mục đích các câu pháp ở trong bài. Rồi à, sư đọc trước rồi sau đó mời lớp chia tay lên để ta tập đọc. Tù lậu a sawa gochaka 14 a a tham ma các pháp lậu Nô a a tham ma các pháp phi lậu 15 sa a tham ma các pháp có cảnh lậu a tham ma các pháp phi cảnh lậu 16 a sáu á sam ta tham ma các pháp tương ưng lậu a sáu á biết ta tham ma các pháp bất tương ưng lậu 17 a sáu a chi quá tham ma sa sáu a chát các pháp lậu cảnh lậu sa sáu a chi quá tham ma nô chát a sáu a các pháp cảnh lậu phi lậu 18 a sa wa che wa tham ma a sa wa sam ta chá các pháp lậu tương ưng lậu a sa wa sam ta che wa tham ma no chá a sa wa các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 a sa wa vi ta kho pa na tham ma sa sa wa pi ana sa wa pi các pháp bất tương ưng lậu các pháp bất tương ưng lầu cảnh lầu các pháp bất tương ưng lầu phi cảnh lầu tù truyền sang vô chánh nạ gối chắc cá mươi sang vô chánh na tham ma các pháp tiền sang vô nô sang vô chánh na tham ma các pháp phi triền sang vô chánh ya tham ma các pháp cảnh triền sang vô chánh tham ma các pháp phi cạnh tiền sang vô cho nó tham ma các pháp tương ưng tiền sang vô cho nó tham ma các pháp bất tương ưng triền 23 sang vô cho na chi quá tham ma sang vô cho ni già chát các pháp tiền cạnh tiền sang vô cho ni già chi quá tham ma nô chát sang vô cho na các pháp cạnh tiền phi tiền 24 sang vô chánh a chi quá tham ma sang vô chánh á sam yutta chá các pháp truyền tương ứng truyền sang vô chánh á sam yutta chi quá tham ma no chá sang vô chánh a các pháp tương ứng truyền phi truyền 25 sang vô chánh á vipayutta kho pana tham ma sang vô chánh ya pi á sang vô chánh ya các pháp bất tương ứng triền cảnh triền các pháp bất tương ưng triền ờ, phi cảnh triền anh đọc hai hai phần ha rồi bây ai à, đọc được trước mình giơ tay lên để mình tập đọc cô Phúc Thị Trung mời lớp đọc bài 7 sư dạ Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, cảm ơn. nghe tiếng cô Bảo. Dạ, con kính lãnh lễ Tam Bảo. Dạ, con kính lãnh lễ sư. Xin chào các lớp, con xin lập bài. ba Tụ lậu, a à, sao quắc gô cha cá, 14. Asawa Thamma, các pháp lậu. No Asawa Thamma, các pháp phi lậu. 15. Asawa Thamma, các pháp có cảnh lậu. Asa Anasawa Thamma, các pháp phi cảnh lậu. 16. Asawa Sambayutta Thamma. Con xin đọc lại. 16. Asawa Sambayutta Thamma, các pháp tương ưng lậu. Asawa Yip ta tham ma các pháp bất tương ưng lậu 17 qua chê quá tham Thamma sa Sawa chát các pháp lậu cảnh lậu sa qua chê quá tham Thamma nô chá qua các pháp cảnh lậu phi lậu Dạ con nhờ sư đẩy lên mình con ạ Dạ bạch sư đẩy lên mình con ạ 18 Asawa Chewa Thamma Asawa Samayutta Cha các pháp lậu tương ưng lậu Asawa quá tham mano Cha Asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 Asawa Vipayutta tham Thamma Sa sa Sasawa Pi Anasawa Pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu Phi cảnh lậu. 4. Tụ truyền. Sangyo Chana Lốc Chaka 20. Sangyo Chana Tham Ma Các Pháp Truyền. Nô Sangyo Chana Tham Ma Các Pháp Phi Truyền. 21. Sangyo Chaniya Tham Ma Các Pháp Cận Truyền. vô Chaniya Thamma các pháp vi cảnh truyền 22 Sangyo Chana Sambayutta Thamma các pháp tương ưng truyền Sangyo Chana Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng truyền 23 Sangyo Chana Che Quá Thamma Sangyo Chaniya chát các pháp truyền cảnh truyền Sangyo Chaniya Che Quá Thamma Thammano chát sang Sangyojana các pháp cảnh truyền phi truyền dạ nhà sư con bạch sư lễ lên con 24 sang vô chana chê quá tâm ma sang vô chana sam bá yút ta chá các pháp truyền tương ưng truyền sang vô chana sam bá yút ta chê quá tâm ma no chá sang vô chana các pháp tương ưng truyền phi truyền 25 Sang Sangyo chana vipayutta kho panathamma Sangyo chaniya pi Asangyo chaniya pi Các pháp bất tương ưng truyền cảnh truyền Các pháp bất tương ưng truyền phi cảnh truyền Dạ bạch sư con đọc bài xong rồi Dạ, xin mời Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, con xin kính đỉnh lễ sư ạ. À. Kính chào cả lớp. Dạ, thưa sư con đọc bài ạ. Tụ lọng Asawa Phúc Trà Cá 14. Asawa Tham Ma Pháp Lậu No Asawa thamma Ma Pháp Phi Lậu 15. Sa Sawa thamma Ma Pháp của Cảnh Lậu An Anna Sawa Tham Ma Pháp Phi Cảnh Lậu 16. Asavasambhavita Thamma các pháp tương ưng lậu Asavavita Thamma các pháp bất tương ưng lậu 17 Asava Cheva Dhamma Sasawa Chá các pháp lậu cạnh lậu Sasawa Cheva Dhamma No Chá Asava các pháp cảnh lậu phi lậu dạ, dạ bạch sư đẩy màn hình giúp con ạ 18 Asawa Chewa Thamma Asawa Samparutta cha Các pháp lậu tương lậu Asawa Samparutta Chewa Thammano Chá Asawa Các pháp tương ngưng lậu phi lậu 19 Asawa Vittavutta Khopana Thamma pi Pí Anasawa pi Các pháp bất tương ngưng lậu cảnh lậu Các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu bốn la mã tụ truyền sang rô chân na gốc trà cá hai mươi sang rô chân na tham ma các pháp truyền nô sang rô chân na tham ma các pháp phi truyền hai mươi 21 sang rô chán lý ra tham ma các pháp cảnh truyền Asanjo Chanita Thamma các pháp phi cảnh truyền 22 Sanjo Chanasam Tasita Thamma các pháp tương ưng truyền Sanjo Chanasvip Tasita Thamma các pháp bất tương ưng truyền 23 Sanjo Channa Chewa Thamma Sanjo Chanita Chá các pháp truyền cảnh truyền Sanjo Chanita Chewa nô Chá Phần rồi chana các pháp thiền, các pháp cảnh thiền, phi thiền. 24. Sanjo Chana Che Wakhamma Sanjo Chana ta Chá Các Pháp Thiền Tư Linh Thiền Sanjo Chana Sampajutta Che Wakhammano Chá Sanjo Chana Các Pháp Tương ứng Thiền Phi Thiền 25 giúp ta Sanro Chanavit Pajutta Kopana Thamma Sanro Chanija Pi Ác Sanro Chanija Pi Các pháp bất tương ưng triền cảnh triền Các pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền Dạ bạch sư con đã đọc xong ạ Dạ xin mời Diệu Thủy ạ Dạ con con đọc từ đây ạ sư Xin sư chuyển bài giúp con ạ dạ con xin đọc tiếp ạ ba tủ lậu a sao quắc a sao quá gốc trá cá 14 a sao qua tham ma các pháp lậu nô a sao qua tham ma các pháp phi lậu 15 a sao qua tham ma các pháp có cảnh lậu Anna Sawa ma các pháp phi cảnh lậu 16, a sa quá sam rút ta tham ma các pháp tương ưng lậu a quá pi vi vi bá rút ta tham ma các pháp bất tương lậu 17 a xá quá chê quá tham ma sa sa xá quá trá các pháp lậu cảnh lậu sa xá quá chê quá tham ma nô trá a quá các pháp cảnh lậu phi lậu xin sư đẩy bài giúp con ạ 18 Asawa Chewa Thamma Asawa Sampajut Asawa ta Chá các pháp lậu tương ứng lậu Asawa Sampajutta Chewa Thamma No Chá Asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 Asawa Vipajutta Khopana Thamma Sasawa Pí Anasawa Pí các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu 4. Tụ triền sang dô chá ná gốc chá cá 20 sang dô chá na tham ma các pháp triền nô sang dô chá na tham ma các pháp phi triền 21 sang dô chá ni già tham ma các pháp cảnh triền a sang dô chá ni già tham ma các pháp phi cảnh triền 22 sang dô chá na sam pá rút ta tham ma các pháp tương ưng triền Sang dồ chana rút ta tham thamma các pháp bất tương ưng hai ba Sang dồ chana chê quá tham thamma sang gồ chani già chá các pháp thiền cảnh thiền. Sang dồ chani già chê quá tham thamma nô chá sang dồ chana các pháp cảnh thiền phi thiền. 24. Sang dồ chana che quá tham ma sang rồ chana sampa rút ta chá các pháp triển tương ưng triển sang rồ chana sampa rút ta che quá tham ma nô chá sang rồ chana các pháp tương ưng triển phi triển hai nhằm sang rồ chana vipa rút ta khổ pana tham ma sang rồ chani già pí a sang rồ cham ni già pí các pháp bất tương ưng triền cảnh triền các pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền dạ con đọc xong rồi con cảm ơn sư ạ dạ xin mời tô quốc ạ dạ sư con xin đọc hai người dạ sư con xin đọc ba tụ lậu à sao quá à sao quá có cá à sao à thầm mà các pháp lậu lô a sa hòa tham mà các pháp phi lậu sa sa hòa tham mà các pháp có cảnh lậu ana sa ana sa hòa tham mà các pháp phi cảnh lậu 16 a sa hòa sampayutta tham mà các pháp tương ưng lậu a sa hòa quý tham mà các pháp bất tương ưng lậu 17 a sa hòa chê quá tham mà sa sa hòa chát các pháp lậu cảnh lậu xà xá xà xá hòa chề quá thầm mà nồ cha à xá hòa các pháp cảnh lậu phi lậu nhà sư con xin sư lướt lên nhìn con ạ à. 18. À, à, quá sầm ba Asawa ta Cha các pháp các pháp lậu tương ưng lậu à sầm ba ta Asawa quá thầm mà Nô Cha Asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 ta cô Vibayutta Ko Bana Thamma Sa ba Sawa Vibayutta Ana Sawa bí các pháp bất tương ưng lộ cảnh lộ các pháp bất tương ưng lộ vì cảnh lộ bốn chủ thiền sằng vô chát là gốt chát cá sằng vô chát là tham mà các pháp thiền lô sanh vô chá là tham ma các pháp phi triền sanh vô cha sanh vô cha ni già tham ma các pháp cảnh triền á sanh vô chá ni già tham ma các pháp phi cảnh triền sanh vô cha na cha na sam ba yut ta tham ma các pháp tương ưng triền sanh vô cha na quý ba yut ta tham ma các pháp bất tương ưng triền sanh vô cha na chê quá tham ma sam vô chá sành vô cha ni già cha các pháp chiền cảnh chiền sành vô cha ni già chê quá thầm mà lô cha sành vô cha là các pháp cảnh chiền phi chiền hai mươi bốn sanh Sangyojana Chewathamma, Sangyojana Sambayutta cha các pháp triển tương ưng triển. Sangyojana Sambayutta Chewathamma, Nô cha sanh Sangyojana các pháp tương ưng triển, phi triển. 25. Sangyojana Vipayutta Kopana Thamma, Sangyojana Sangyojaniya, Bi Asangyojana, Chaniya Bi các pháp bất tương ưng chiền cảnh chiền các pháp bất tương ưng chiền phi cảnh chiền dạ, thưa sư con xin hết này dạ, đọc xăng ha cái này đọc xăng xăng vô à, xăng vô không phải xanh mà dạ. là xăng này ăn ha rồi dạ dạ, dạ xin kéo xin kéo cho nhất dùm con à chưa kéo cho mình kéo được tụ lậu a à, sa quát gốc chana 14 a sa quà tham ma các pháp lậu nô a à, sa quà tham ma các pháp phi lậu 15 a sa quà tham ma các pháp có cảnh lậu a à, sa quà tham ma các pháp phi cảnh lậu 16 a sa sam sambajutta tham ma các pháp tương ưng lậu a sa quà Vipayutta Thamma các pháp bất đương ưng lậu 17 A sa wa thamma sa wa sa sa wa chá các pháp lậu cảnh lậu sa wa sa sa wa che wa thamma no chá a sa các pháp cảnh lậu phi lậu 18 18 a sa wa chê quá tâm ma a sa wa sam bá dứt ta chá các pháp lậu tương ưng lậu a sa wa a sa wa sam bá dứt ta chê quá tâm ma no chá a sa wa các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 a sa wa phi bá dứt ta Hopana Thamma Sawa Wafi Anna 19 Asawa Vipayutta Hopana Thamma sa Sasawa Bi Anna Sawa Bi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu tụ triền sang vô chana gốc cha cá 20 sang vô chana tham ma các pháp truyền nô sang vô chana tham ma các pháp phi truyền 21 sang vô chani ya tham ma các pháp cảnh truyền sang á sang vô chani ya tham ma các pháp phi cảnh truyền 22 Sangyo Chanas Sambajutta Thamma các pháp tương ưng truyền Sangyo Chana Vipajutta Thamma các pháp bất tương ưng truyền 23 Sangyo Chana Chewa Thamma Sangyo Chaniya chá các pháp truyền cảnh truyền Sangyo Niya Chewa Thamma No Cha Sangyo Chana Chana các pháp cảnh truyền phi truyền dạ thưa sư hai mươi bốn sang vô chana chê vá tâm ma sang vô chana sam bá yut ta chá các pháp truyền tương ưng truyền sang vô chana sam bá yut ta chê vá tâm ma nô chá sang vô chana các pháp tương ưng truyền phi truyền 25 sangyo chana vipayutta khô chana khô chana tamma sangyo chani ba bi asangyo chani và bi các pháp bất tương ưng truyền cảnh truyền các pháp bất tương ưng truyền phi cảnh truyền dạ thưa sư con xin hết ạ à. Dạ, xin mời chị Kim Cúc ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc bài ạ. Số 3, tụ lậu. A à, sáng hóa, gốc cha cá. Số 4, A à, sáng hóa, thăm ma, các pháp lậu. Nô A à, sáng hóa, thăm ma, các pháp phi lậu. 5. Sa xá qua tham ma các pháp có cảnh lậu Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu 16 Asawa Sampayutta Thamma các pháp tương ưng lậu Asawa vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng lậu 17 Asawa Chê Quá Thamma Sasawa Chá các pháp lậu cảnh lậu Sasawa Chê Quá Thamma No Chá Asawa các pháp cảnh lậu phi lậu 18 Asawa Chewa Thamma Asawa Sampayutta Chá các pháp lậu tương ưng lậu Asawa Sampayutta Chewa Thamma Nồ Chá Asawa, Asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 Asawa Vipa Yutta Khô Bana Thamma Sa Sawa Pi Ana Sawa Pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu tụ truyền sanh vô cha ná gốc cha cá 20 sanh vô cha na thầm ma sanh sanh sanh thứ sư sanh vô cha na thầm ma con đọc sanh dạ sanh chứ không phải sanh con đọc sanh à. sanh vô cha na thầm ma các pháp truyền nô no. sanh vô cha na thầm ma các pháp phi truyền 21 Sanyo Jani Jamiya Thamma các pháp cảnh truyền Asanyo Jamiya Thamma các pháp phi cảnh triền 22 Sanyo Chana Sambayutta Thamma các pháp tương ưng truyền Sanyo Chana Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng triền 23 Sanyo Chana Che Quá Thamma Sanyo Chaniya cha các pháp truyền cảnh truyền Sangyo Chaniya Che Quá tham ma Thammano Chá cha Chana các pháp cảnh truyền phi truyền 24 cha na Che Quá tham ma Thamma Sangyo Chana Sambhayutta Chá các pháp truyền tương ưng truyền Sanyo chana sambayutta che quá tham ma nô chá Sanyo chana các pháp tương ưng triền phi triền 25 sang vô cha ná phiếp bá giúp ta khô ba ná tham ma sang vô cha ní già bí á sang vô cha ní già bí các pháp bất tương ưng triền cảnh triền các pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền và dạ, bạch sư đã đọc xong Xin mời chị Diệu Thiện ạ. Dạ, con kính xin kính ảnh lễ sư, con xin được đọc. Số 3 là mã tụ lậu. A sa va gốc chá cá 14. A sa va thẩm ma các pháp lậu. Nô a sa va thẩm ma các pháp phi lậu 15. Sa sa va thẩm ma các pháp có cảnh lậu. A na sa va thẩm ma các pháp phi cảnh lậu 16 a à, sa qua sầm ba yết tà thẩm ma các pháp tương ưng lậu a à, sa qua viết ba yết tà thẩm ma các pháp bất tương ưng lậu 17 a à, sa qua che quá thẩm ma sa sa qua chá các pháp lậu cảnh lậu sa sa qua che quá thẩm ma nô chá a sa qua các pháp cảnh lậu phi lậu 18 a sa qua che quá thẩm ma à sa quá sầm bá dút tà chá các pháp lậu tương ưng lậu à sa quá sầm bá dút tà chê quá thầm mà nô chá à sa qua các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 à sa quá vip bá dút tà khô bá na thầm mà xà sa hòa bi a nà sa hòa bi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu Dạ, số 4 la mã tụ truyền sằng vô cha na go cha cá 20 sằng vô cha na thẩm ma các pháp truyền nô sằng vô cha na thẩm ma các pháp phi truyền 21 sằng vô cha ni già thẩm ma các pháp cảnh truyền á sằng vô cha ni già thẩm ma các pháp phi cảnh truyền 22 sẵn vô cha na sầm bá vua ta thẩm ma các pháp tương ương truyền sẵn vô cha na viết bá vua ta thẩm ma các pháp bất tương ương truyền 23 sẵn vô cha na chê quá thẩm ma sẵn vô cha ni già cha các pháp truyền cảnh truyền sẵn vô cha ni già chê quá thẩm ma nô cha sẵn vô cha na các pháp cảnh truyền phi truyền 24 sẵn vô chá na chê quá thầm ma sẵn vô chá na sầm bá vô ta chá các pháp truyền tương ưng truyền sẵn vô chá na sầm bá vô ta chê quá thầm ma nô chá sẵn vô chá na các pháp tương ưng truyền phi truyền 25 sẵn vô chá na viết bá vô ta khô bá na thầm ma sẵn vô chá ni già bi á sẵn vô chá ni già bi các pháp bất tương ưng truyền cảnh truyền các pháp bất tương ưng truyền phi cảnh truyền dạ con đã đọc xong con kính tri ân sư dạ xin mời ngọc trân ạ dạ thưa sư xin đọc bài ba la mã tụ lậu a sa quá gót chá cá số 14 a sa quá tham ma các pháp lậu no a sa quá tham ma các pháp phi lậu Số 15. Sa sa Sawa Thamma các pháp có cảnh lậu. Anna Sawa Thamma các pháp phi cảnh lậu. mười số 16. Asawa à, Sambayutta Thamma các pháp tương ương lậu. a à, sa Asawa Vipayutta Thamma các pháp bất tương ương lậu. Số 17. Asawa à, Chewa Thamma Sasawa Cha các pháp lậu cảnh lậu. sa sa Sasawa Chewa Thamma No Cha a sa Asawa các pháp cảnh lậu phi lậu. Số 18. Asawa che quá tham ma. Asawa à, sampayutta cha. Các pháp lậu tương ương lậu. Asawa à, sampayutta che quá tham ma no cha à, asawa. Các pháp tương ương lậu, phi lậu. Số 19. Asawa vipayutta khovana thamma sasawa pi. Anasawa pi. Các pháp bất tương ương lậu, cảnh lậu. Các pháp bất tương ương lậu, phi cảnh lậu vốn là mã tụ truyền sang cha Gochaka Số 20 tham ma Các pháp truyền nô vô cha na tham ma Các pháp phi truyền Số 21 tham ma Các pháp cảnh truyền hết vô cha ni già tham ma Các pháp phi cảnh truyền Số 22 Sangyojana tham ma Các pháp tương ưng truyền Sangyojana Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng truyền. Số 23. Sangyojana Chewa Thamma Sangyojaniya Cha các pháp truyền cảnh truyền. Sangyojaniya Chewa Thamma No Cha Sangyojana các pháp cảnh truyền phi truyền. Số 24. Sangyojana Chewa Thamma Sangyojana Sampajutta Cha các pháp truyền tương ưng truyền sang yochana sambayutta chevathamma nô trá sang yochana các pháp tương ưng truyền phi truyền số 25 sang yochana vipayutta hồ pana thamma sang yochaniya pi á sang yocha chaniya pi các pháp bước tương ưng truyền cảnh truyền các pháp bước tương ưng truyền phi cảnh truyền Đại dạ thưa Sơn xin hết. Dạ, xin mời quý vị giơ tay ạ. Dạ thưa sư con xin được đọc ạ. Ba La Mã tụ lậu à sát quá gốc chắc các 14 à sát quà tầm mã các pháp lậu nồ à sát quà tầm mà các pháp phi lậu 15 xà sát quà tầm mà các pháp có cảnh lậu an à sát quà thầm mà các pháp phi cảnh lậu 16 à sát quà sầm bát dứt tà thầm mà các pháp tương ưng lậu à sa qua vi ba du tà thầm mà các pháp bất tương ưng lậu 17 à sa hòa chề quá thầm mà xà sa hòa chắc các pháp lậu cảnh lậu xà sa hòa chề quá thầm mà nổ chắc à sa hòa các pháp cảnh lậu phi lậu dạ con thưa sư 18 à sa hòa chề quá thầm mà à sa quá sầm ba yut tà chắc các pháp lộ tương ưng lộ à sa qua sầm ba dứt tà chề quá thầm mà nổ chắc à sa hòa các pháp tương ưng lộ phi lộ số 19 à sa qua quýp ba dứt tà khổ bát na thầm mà xà sa hòa pi an nà sa hòa pi các pháp bất tương ưng lộ cảnh lộ các pháp bất tương ưng lộ phi cảnh lộ lậu la mã tụ truyền chẳng dồ chắc nó gốc chắc cá 20 sằng dồ chắc nà thầm mà các pháp triển nổ sằng dồ chắc nà thầm mà các pháp phi triển 21 sằng dồ chắc ni già thầm mà các pháp cảnh truyền a à, sằng dồ chắc ni già thầm mà các pháp phi cảnh triển 22 sằng dồ chắc nó sầm ba dút tà thầm mà các pháp tương ưng truyền sằng dồ chắc nó quyết ba dút tà thầm mà các pháp bất tương ứng tiền ba dù cho nó chề quá thầm mà sằng dù cho ni già chắc các pháp truyền cảnh truyền sằng dù cho ni già chề quá thầm mà nổ chắc sằng dù cho là các pháp cảnh truyền phi truyền 24 sằng dù cho nó chề quá thầm mà sằng dù cho nó sầm bá dút tà chắc các pháp truyền tương ứng truyền sằng dồ cha na sầm bát dút tà chề quá thầm mà nồ cha sằng dồ cha nà các pháp tương ưng truyền phi truyền 25 sằng dồ cha na quý bát dút tà khổ bát na thầm mà sằng dồ cha ni già biết ác sằng dồ cha ni già biết các pháp bất tương ưng truyền cảnh truyền các pháp bất tương ưng truyền phi cảnh truyền dạ con đã đọc bài xong dạ con thưa sư à, hết học viên muốn đọc rồi ạ dạ con kính dâng mic đến sư ạ à, xin cảm ơn Rồi à, bây giờ chúng ta học à, giờ chúng ta nghe giảng ha giờ hôm trước là mình học tới 15 rồi phải không Dạ 15 ạ. 15 15 tức là nhị đề cảnh lậu thì hôm nay mình bắt đầu học 16 đó là nhị đề tương ưng lậu à, nhị đề tương ưng lậu asamba asamba samyutta bukka nhị đề tương ưng lậu như đề tương ứng lậu này thì mình có hai câu pháp đó là câu pháp số 31 ờ, và 32 31 là a sáu á xong với ta tham ma các pháp tương ứng lậu 32 đó là a sáu á biết với ta tham ma các pháp bất tương ứng lậu thì ở đây ờ, trong bộ pháp tụ ở mục 715 ờ, 715 có giải thích ngắn gọn như thế này thế nào là các pháp tương ưng lầu những pháp nào tương ưng pháp lầu ấy tức thọ uẩn tương uẩn hành uẩn tức uẩn đây là các pháp tương ưng lầu thế nào là các pháp bất tương ưng lầu những pháp nào không tương ưng với các pháp lầu các pháp lầu ấy tức thọ uẩn tường uẩn hành uẩn thức uẩn cùng tất cả sắc và vô quy giới đây gọi là các pháp bất tương lậu à, thì đó là cách giải thích um, thường ở trong um, bộ pháp tụ này à, cách giải thích là thường là dựa trên à, năm ủng à, dựa trên năm ủng tức là tâm tâm sở sắc pháp à, phân tích theo năm ủng yeah, dạ, phân tích theo năm ủng thì à, trước tiên chúng ta cũng nói một tí cái chữ à, tương ưng à, với samyutta chữ tương ưng tức là có thể hòa hợp à, sanh cùng xanh hòa hợp được với nhau à, giống như cái thí dụ mà người ta hay thí dụ cho mình giống như là nước với sữa à, pha vào nó có thể pha loãng vào với nhau được à, ví dụ vậy thì à, đó là các pháp mà tương ứng với nhau à, tương ứng với nhau thì à, hôm trước mình học đó mình à, có ba pháp lậu à, ba pháp lậu đó là tâm sở tham à, tâm sở tà kiến và tâm sở si à, là ba pháp lậu thì à, cái pháp nào mà nó ờ, cùng sanh và nó tương ưng được với ba pháp này à, thì người ta gọi đó là các pháp tương ưng lậu à, các pháp tương ưng lậu thì ở đây à, trong à, ba pháp lậu lúc nãy đó thì chúng ta thấy là nó có gì tâm sở tham à, tâm sở tham thì khi mà nói tâm sở tham á, thì chúng ta sẽ thấy là tâm sở tham á, nó sẽ nếu mà nó có mặt thì nó có mặt ở đâu dạ, tâm sở tham có mặt có mặt ở đâu trong tâm bất thiện tâm bất thiện tâm tham nói sao tâm bất thiện sao được tâm tham à. ờ. anh nói là trong tâm à. tham dạ. à, tâm bất thiện nó đâu có trong mặt tâm sân tâm si được dạ, trong tâm tham mặt trong tám tâm tham à, trong tám trong tám tâm tham như vậy thì à, tâm ờ, bản thân của tâm sở tham khi nó đóng vai trò là pháp lậu á là nó có mặt ở trong ờ, tám tâm tham như vậy tám tâm tham đó là nó tương ưng lậu à. rồi à, tâm sở tà kiến tâm sở tà kiến khi nó có mặt thì có mặt không trong bốn tâm tham bốn tâm tham hợp tà nó cũng trong tâm tham nhưng mà trong trường hợp này nó là bốn tâm tham hợp tà à. rồi tâm sở si tâm sát si thì có mặt ở đâu trong 12 tâm bất tánh tâm sở si thì có mặt trong 12 tâm bất thiện thì tâm sở si nó thuộc về tâm sở bất thiện biến hành à, như vậy thì trong 12 tâm bất thiện khi mình tìm ra các pháp lậu rồi á thì chúng ta mới thấy là các pháp lậu này nó có mặt ở đâu rồi á thì chúng ta mới biết là pháp nào nó tương ứng với các pháp lậu này được thì qua cái phần tìm hiểu này các pháp lậu nó sanh khởi ở đâu à, thì tâm sở tham nó có mặt trong tám tâm tham tâm sở tà kiến nó có mặt trong à, bốn tâm tham hợp tà tâm sở si thì có mặt trong à, tất cả 12 tâm bất thiện như vậy thì 12 tâm bất thiện á, nó tương ứng với lậu à, tương ứng với lậu ngoài ra còn cái gì nữa mà còn ram còn gì nữa tương ứng với lậu dạ, còn tâm sở phối hợp với cái tâm đúng rồi còn tâm sở phối hợp à, còn tâm sở phối hợp à, ba tâm sở tà tha rồi à, 14 tâm sở bất thiện ở đây sẽ mình kể 14 tâm sở bất thiện đó là vì à, ba ba pháp lậu quá ba pháp lậu á nó vừa đóng vai trò là pháp lậu nhưng mà nó cũng vừa tương ưng à, vừa tương ưng với các pháp luật còn lại yeah. Dạ. ví dụ như là tâm sở tham khi nó đóng vai trò là là pháp lậu thì nó sẽ tương ưng với pháp lậu khác à, với tương ưng với pháp lậu khác đó là là tâm sở tà kiến tâm sở si hay là tâm sở tà kiến khi mà nó đóng vai trò làm pháp lậu thì nó tương ứng với pháp lậu khác đó là tâm sở tham và tâm sở si tương tự với tâm sở si như nó đóng vai trò là pháp lầu có mặt ở trong tâm tham thì nó sẽ tương ứng với à, với à, pháp lầu đó là tâm sở tham và tâm sở tạc kiến à, đó là lý do tại sao mà mình à, mình kể cả 14 tâm sở à, 14 tâm sở tại các tâm ba tâm sở đó nó vừa đóng vai trò đó là pháp lầu mà nó cũng tương ứng được với lầu. như vậy thì các pháp tương ứng lậu có chi pháp là 12 tâm bất bất thiền à, 27 tâm sở hợp 22 tâm sở trừ si trong tâm xanh và à, tâm si à, tức là trừ tâm sở si trong tâm xanh và tâm sở si trong tâm si vì à, trong à, tâm sở si trong tâm si á, nó không có tương ứng được với pháp lậu nào và tương tự tâm sở si nếu mà nó có mặt trong tâm sân á, nó cũng không tương ứng được với pháp lậu nào à, cho nên mình liệt mình loại bỏ nó ra còn tâm sở si á nó có mặt ở trong tâm tham á, thì nó tương ứng được với hai pháp lậu à, đó là tương ứng với tâm sở tham và tâm sở tà kiến à, tâm sở tham với tâm sở tà kiến thì dạ, à, đó là cái câu ờ, pháp thứ nhất à, câu pháp số 31 mươi con pháp số 32 à, đó là các pháp à, bất tư ưng lậu à, các pháp bất tư ưng lậu thì à, các pháp bất tương ưng, ưng lậu ở đây á, thì nó sẽ lấy lại cái chi pháp đó là cái phần nào mà nó tương ứng với lậu lúc nãy thì bỏ nó đi thì nó còn lại đó là bất tương ứng à, bất tương ứng vậy thì mình còn lại là gì các pháp bất tương tương lậu ở đây mình còn lại đó là 18 tâm vô nhanh à, 18 tâm vô nhanh rồi à, 24 tâm dục giới tình hảo 15 tâm sắc giới 14 tâm vô sắc giới 20 tâm sư thế, 40 tâm sư thế 20 tâm sắc pháp và niết bàn à nó bất tư ứng lậu tức là nó vừa không sanh cùng mà nó cũng vừa không có tương ưng à, mà cái bài học ở mình ở trong trường hợp này đó nói về cái phần tương ưng à, tương ưng luật sư cho con hỏi sư vậy ừ. có tính luôn à tâm tâm si hợp trong hai tâm sân với tâm si hợp trong hai tâm si không thưa sư cái gì hồi nãy bỏ ra đó là tâm si hợp trong hai tâm sân si trong hai tâm sân là có tính ở bên đây không? À, nếu mà ờ, mình lấy chi tiết đúng rồi nếu mình lấy chi tiết là lấy thêm phần đó nữa này nó là lấy, ờ, tức là nó lấy trong phần à, tâm sở si khi mà nó có mặt trong à, hai tâm sân và hai tâm si à, lấy lấy thêm cái đó nữa lấy thêm cái đó nữa nó mới hết chi pháp ừ. còn lấy cái này làm thiếu thiếu cái cái chi pháp ở trong trong trong phần đọc để xin cà nó xuống phần thưa sư hình như là cái trong cái tâm sân á, thì ờ, si nó có hòa hợp với cái cái cái nhân nhân sân mà về sân si nhưng mà nhân sân đó nó phải là pháp lậu không phải bằng pháp lậu pháp lậu nó chỉ là tham tà kiến với si thôi à dạ, dạ. Ừ, nó là nó đâu phải là pháp lậu nhân sân nó phải là pháp lậu à, thêm cái đó nữa à, thêm chụp cái cho nó bỏ luôn cái dấu ngoặc nó chỉ ở trong trường hợp tâm sân và tâm si thôi ha trong tâm si thôi còn ở trong trường hợp tâm tham thì tâm sở si nó vẫn tương ứng với pháp lậu à, pháp lậu rồi phần à, phần tên gọi thì ở đây mình có hai câu pháp đó là các pháp tương ưng lậu các pháp bất tương ưng lậu à, thì à, vì tên câu pháp đó là nhị đề tương ưng lậu cho nên lấy theo cái câu pháp thứ nhất cho nên tên câu pháp tên nhị đề đó là là chiếc bàn vì chi pháp mà nãy làm lấy hết à, à, lấy hết cho nên ở đây nó là vô dư à, nhị đề chiếc bán vô dư như đề chiếc bán vui dư à, như đề tương ứng lầu là đầu đề chiếc bán vui dư thì à, đã làm phần ngày nhị đề số 16 à, nhị đề số 16 phần ngày nhị đề số 16 à, à, này chủ yếu là mình nắm được các pháp nào mà nó nó sanh cùng à, sanh cùng với pháp lậu à, thì cái pháp đó nó nó tương ứng lậu à, sanh cùng với pháp lậu thì nó tương ứng lậu uh, từ uh, để mình dễ mình ờ, mình tìm từng phần á thì ờ, trước tiên đó mình liệt kê giống ờ, như sư liệt kê lúc nãy tức là chúng ta liệt kê ra ba pháp lậu đó là tâm sở tham tâm sở tà kiến tâm sở si rồi chúng ta xem coi tâm sở, tham này nó sanh ở đâu thì mình sẽ thấy là tâm sở tham á, nó sanh ở trong tám tâm tham à, tám tâm tham rồi chúng ta xem đó là tâm sở tà kiến nó sanh ở đâu thì chúng ta sẽ thấy là tâm sở tà kiến nó có mặt thì ở trong à, bốn tâm tham hợp tà rồi trường hợp thứ ba đó là chúng ta thấy là tâm sở si nó nó là tâm sở bất thiện biến hành à, cho nên tâm sở si nó có mặt trong 12 tâm bất thiện yeah. Dạ. như vậy thì 12 tâm bất thiện á, nó là các pháp tương lậu à, 12 tâm bất thiện các pháp tương lậu cái đó là mình xét về cái khía cạnh của tâm về à, cái khía cạnh của tâm sở tâm sở thì mình có 13 tâm sở tờ tha thì nó nó có mặt đầy đủ trong 12 tâm bất thiện cho nên 13 tâm sở tờ tha này nó cũng tương lậu à, ở trong trường hợp 14 ờ, tâm sở bất thiện thì trước tiên mình à, mình cứ loại bỏ mình lấy 10, 10 11 trước đi thì nó còn lại là tham à, tà kiến và si à, 11 chắc chắn rồi nó sẽ có rồi chúng ta mới mới à, xét thêm cái cái cạnh về tâm sở tham tâm sở tham khi mà nó có mặt trong tâm tham á, thì nó nó sẽ tương ứng được với tâm sở si và ở trong tâm tâm tham hoặc tà thì nó còn tương ứng với tâm sở tà kiến à, cho nên tâm sở tham này nó cũng tương ương lậu rồi à, tương tự với tâm sở tà kiến thì nó cũng tương ương được với tâm sở tham và tương ưng được với tâm sở si về tâm sở tà kiến này nó cũng tương ương lậu riêng tâm sở si á, nếu mà nó có mặt trong à, tâm tham trong tám tâm tham á, thì à, nó mới có thể tương ưng được với tâm tham tâm sở tham và tâm sở tà kiến như vậy thì à, nó cũng là tương yên lầu yeah. Dạ. nhưng ở trường hợp nếu mà nó sanh ở trong tâm sở sanh và tâm uh, sanh ở trong hai tâm sanh và hai tâm si á, thì à, vì cho hai trong hai tâm sanh và hai tâm si á, nó không có pháp lầu, à, nó không có pháp lầu, cho nên lúc bây giờ tâm sở si đó nó trở thành là à, các pháp bất tương lầu, à, pháp bất tương lầu, thì đó là cái cách mà mình mình à, phân tích từng phần từng phần từng phần từ chi tiết nhỏ rồi à, nếu cần tìm nói thêm nữa ví dụ như là trong tâm sở tham nhưng à, nếu mà trong tờ, trong tờ, trong tâm sở tham ly tà ví dụ là trong bốn tâm tham ly tà thì à, tâm sở tham mà tâm sở tham mà nó đóng vai trò là, là lậu á nó thì chỉ tương ưng được với với ờ, tâm sở si à, tâm sở si rồi mình lật ngược lại tâm sở si khi mà nó có mặt trong bốn tâm tham ly tà thì nó cũng chỉ tương ứng được với là tâm sở tham dạ hoặc là ở trong tâm sở tà kiến à, ở trong tâm sở tà kiến khi nó có mặt trong ờ, tâm tham hợp tà thì nó sẽ tương ứng được với hai pháp lầu đó là tâm sở tham và tâm sở si rồi tương tự tâm sở si mà nó có mặt ở trong tâm sở trong tham hợp tà thì nó cũng tương ứng được với hai tâm hai pháp lầu đó là tâm sở tham và tâm sở tà kiến lật lên lật xuống lật lên lật xuống vậy để mình nắm cái năng khi hiểu rõ thì mình nói được hiểu cái này hiểu cho nhớ nhớ không nổi nhưng mà phải có kiến thức nhớ ha nhớ từ cơ bản à, các tâm sở này nó thuộc nhóm nào nhóm nào nó có mặt ở đâu à. dạ thưa sư cho con hỏi thưa sư sư nói là sân nó không thuộc về pháp lậu như vậy sao mình không bỏ cái bốn sân phần hả sư bên cái chi bên tâm sở si tâm sở sân phần á sư nãy con thấy là tại vì à, bốn sân phần nó tương ưng được với với si tương ứng được với pháp lậu tức là nó tương ứng được với pháp lậu à, tương tự hai tâm sân người tại sao mình mình lấy à, lấy hai tâm sân tại tâm sân nó tương ứng được với pháp lậu là si rồi hai tâm si cũng vậy nó tương ứng được với pháp lậu đó là là tâm sở si dạ à, à, à. chúng ta để ý là cái phần uh, tâm với tâm sở 12 tâm bất thiện á, là nó tương ứng được với ba uh, pháp lậu nhưng mà nếu mình phân tích chi tiết ví dụ như là tám tâm tham Ờ, tám tâm tham thì nó tương ưng được với ba pháp lậu đó là tham tà kiến và si nhưng mà trong tâm sân thì nó tương ưng được với mấy pháp lậu à, trong tâm sân nó tương ưng với được với mấy pháp lậu trong tâm sân tương ưng được dạ, với mấy... một thôi sư À, nó chỉ có một pháp lậu thôi đó là tâm sở si rồi tương tự ở trong hai tâm si à, hai tâm si thì nó cũng chỉ tương đương được với một một pháp lậu đó là tâm sở si à, thật ra là cái hỏi đó cũng hay à, là để mình à, mình à, mình à, mình nói rõ thêm về cái phần tâm à, tâm một cái là tâm tương ưng à, còn một cái là là tâm sở tương ưng tâm tương ưng với tâm sở rồi tâm sở tương ưng với tâm tâm sở tương ứng với tâm sở à, nó nó có vài trường hợp vậy tâm tương ứng với tâm à, tâm tương ứng với tâm sở tâm sở tương ứng với tâm rồi tâm sở tương ứng với tâm sở à, đương nhiên này nó, nó tâm sở nó không có sanh rời nó không rời tại tâm sở lúc nào nó cũng có mặt cùng với tâm à, nhưng mà tùy theo trường hợp trường hợp này nó có mặt tâm sở này trường hợp kia nó có mặt tâm sở kia rồi, bây giờ à, nhị đề số 17. một cái này à, nếu mà các tử mình đến khi mình hiểu rồi mình, mình chịu khó mình ngồi mình suy xét lại hay lắm à, suy xét từng trường hợp từng à, trạng thái từng loại tâm à, tiện lợi tâm nó sanh khởi còn cái này thì chúng ta phải nắm kỹ cái bài cơ bản còn không ngồi hồi đau đầu à, phải phải nắm cái phần cơ bản được cho nên các bài học lúc phần cơ bản lúc nào sư cũng nhắc các tử đó là phải nắm cho được cái phần tâm phối hợp với tâm sợ à, để khi mình học những cái phần nâng cao này thì người ta nói chỉ nói những cái này là sư nói là nói khá chi tiết dạ nói vậy là nói khá chi tiết cho các phật tử mình chứ không là thường là người ta chỉ liệt kê chỉ pháp sư học với ngày giác chế không có tức là nói câu pháp đó xong rồi lên viết chi pháp tự lên viết chi pháp là xong một nghị đề học tích tắc là xong một nghị đề dạ các là học với sư học với ngày giác chế tức là đưa ra câu pháp như như thế này rồi tự lên viết chi pháp ra viết chi pháp xong thí dụ còn sai thiếu đủ gì đó rồi ngài giải thích thêm bên nhiêu đó là xong không có nói gì không nói vòng vòng những xin nói tại cái phần đó là phần cơ bản nó đã có hết rồi những cái phần cơ bản nó đã có hết rồi mà các tử mình thì nhiều khi mình không có thời gian với lại nhiều khi mình học cũng không có học được liên tục nhiều khi học một buổi nghỉ buổi cho nên nó cái mình cũng à, một phần mình bị mất kiến thức căn bản một phần mình cũng không không có nhớ được rồi cũng quên lên quên xuống cho nên là à, ôn qua ôn lại cho các tử một tí yeah. Dạ. và mình không không được điều đặn thì chịu khó nghe qua nghe lại nhiều lần nó nó mất thời gian nhiều tí yeah. Dạ. rồi nhị đề số uh, à, 17 nhị đề cảnh lầu à, xa xá quá xa xa quá xa xa quá đu cá chứ xa xa xa quá xa xa này dư ừ, dư chữ trình chiếc là nó nghiền cũng được sama dukkha rồi sa sa dukkha nhị đề cảnh lầu à, số anh cái nhị đề cảnh lầu thì ở đây mình có ờ, hai câu pháp đó là câu pháp số 10 33 34 33 đó là asawa chi quá tham ma sasawa chát các pháp cảnh lầu các pháp lầu cảnh lậu 34 sasawa chi quá tham ma nô chát a asawa các pháp cảnh lầu phi lậu thì à, ở đây ở trong à, một số à, 716 à, 716 trang 289 mình có cái cách giải thích ngắn gọn như thế này à, còn à, ở trong chánh à, tạng mình giải thích à, theo uẩn hồi nãy đó thì chúng ta cứ phân ra cái nào thuộc về à, thức uẩn, tượng uẩn hành uẩn thầu uẩn thật tưởng uẩn thức uẩn hành uẩn gì đó thì mình cứ phân nó ra thôi à, cứ phân nó ra thôi thế nào là các pháp lầu và cảnh lầu chính những pháp lầu ấy là lầu và cảnh lầu thế nào là các pháp cảnh lầu mà phi phi lầu những pháp nào thành cảnh lầu của những pháp lầu ấy ngoài trừ các pháp lầu ấy còn lại những pháp thiện bất thiện vô ký thành cảnh lầu thuộc dục giới sắc giới vô sắc giới tức là sắc ứng tưởng uẩn hành uẩn sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức thức uẩn đây là các pháp cảnh lầu mà phi lầu à, lậu mà phi lầu thì chúng ta qua câu, câu pháp đầu tiên thì à, muốn biết là các pháp cảnh lầu á trước tiên mình cũng à, phải nhớ lại cái pháp lầu ở đây là gì à, rồi pháp nào làm cảnh cho ba pháp này à, tại làm cảnh tức là gì làm cảnh tức là ba pháp này có khả năng biết được à, có khả năng biết được à, có khả năng biết được thì à, cái cái phần này á, nếu mà chúng ta nhanh chúng ta liên tưởng đến phần à, lộ trình tâm á. À, lộ trình tâm mà mình đã học rồi á, là chúng ta sẽ nắm à, nắm bắt nhanh à, tại khi nói đến cảnh nói ngắn gọn nó gì cảnh sắc à, cảnh thinh cảnh mùi hay là cảnh khí cảnh vị cảnh xúc cảnh pháp à, mình có sáu cảnh và trong à, sáu cảnh đó chúng ta thấy là ví dụ như là cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc thì à, năm cảnh đó nó chỉ xuất hiện ở lộ ngũ môn à, xuất hiện ở lộ ngũ môn mà ở lộ ngũ môn á khi mà có các cảnh đó thì nó có mặt tâm gì à, có mặt tâm tham à, có mặt tâm tham rồi à, tâm tham bình thường rồi tâm tham hợp tà mà khi mà có tâm tham thì sao trong tâm tham thì nó luôn luôn đó là có sở hữu si tức là luôn luôn có si yeah. Dạ. như vậy thì à, cái à, cái à, hoặc là ví dụ ở trong trường hợp mình nói là cảnh cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc mà hài lòng thì lúc giờ tâm tham nó sanh khởi Thưa sư cho à. con hỏi vậy tâm tham sanh khởi vậy là lúc đó là tâm tâm sở tham à, ngã mạng không thưa sư nó tùy theo trường hợp nó cũng có thể yeah. Dạ. mà trong trường hợp này nó mình đâu nói tới ngã mạng làm gì tại à, ở đây là mình đang nói về cái à, các pháp lậu ngã mạng nó không thuộc về pháp lậu cho nên mình không có kể ở đây à, mình không có kể ở đây mình chỉ kể các dạ. pháp mà nó liên quan đến pháp lậu thôi yeah. Dạ. tại bài học nằm nói theo bài học đó mình không nói tung được thì à, chúng ta tức là năm cảnh đó nó xuất hiện ở trong lồ lồ ngũ môn thì à, nếu mà cảnh đẹp hài lòng hợp ý với mình thì lúc giờ tâm tham nó sanh khởi dạ yeah, tâm tham nó sanh khởi và trong à, tâm tham đó thì nó có à, chắc chắn là nó có à, nó có tâm sở tham nhưng mà hợp tà thì nó có thêm tâm sở tà kiến tâm sở si thì nó lúc nào nó cũng có trong tâm bất thiện yeah. Dạ. như vậy thì tám tâm tham đó nó trở thành ảnh lầu à, của các pháp lậu này à, pháp lậu này rồi à, trong tâm sanh à, nếu mà cảnh không hài lòng thì tâm sân sanh khởi à, còn cảnh không hài lòng thì tâm sân nó cũng sanh khởi thì à, tâm sân sanh khởi trong trường hợp này thì nó có tham và tà kiến rồi nhưng mà si thì nó có à, tâm sở si thì nó có như vậy hai tâm sân đó nó cũng trở thành là cảnh lầu của tâm si à, thành cảnh lầu của tâm si rồi tương tự với hai tâm si à, hai tâm si khi mà sanh khởi nó cũng có là tâm si à, nó cũng có tâm si cho nên hai tâm si đó nó trở thành là là cảnh lầu à, trở thành cảnh lầu <clears throat> thì uh, đó là mình nói ở trong cái uh, cái lộ trình tâm mà lộ trình tâm à, ngũ môn à, lộ trình tâm ngũ môn dạ yeah. bây sang ở trong lộ trình tâm ý môn thì khi mình nói lộ trình tâm ý môn thì nó chỉ có cảnh pháp à, nó có thể từ cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc sau lộ ngũ môn nó chuyển sang qua lộ y môn nó được tiếp nối bằng lộ y môn nha à, lộ y môn thì à, chúng ta thấy là ví dụ mình làm thiện à, làm thiện trong cái à, bố thí hay là trong cái từ giới hay vậy hoặc thậm chí là trong trong tu tập thiền dạ thì à, nếu mà mình không khéo tác ý à, trong lúc mình làm thiện à, thì à, mình bị tham chi phối à, tham tà kiến chi phối bị si chi phối à, thấy là cho rằng là gì là là ta làm cái hành động này là của ta Thì giờ vậy thì ở trong trường hợp đó cho mình thấy là sao cái tham tham hay là tà kiến á, cũng có cũng có khả năng đó là nó biết được cái thiện à, à biết được cái thiện. và ngay cả người người tu tập thiền thì à, vẫn bị gì vẫn bị tham tà kiến chi phối ví dụ như là tham tài kiến cho rằng à, thế giới của thiền tập à, cái, cái các cõi thiền như là à, là thường hằng chúng sanh ở cõi đó là là thường hằng giống như là giải thoát dạ. thì ở trong trường hợp đó cho mình thấy là cái cái tham tặc tà kiến các pháp lầu này á, nó biết nó cũng có khả năng đó là nó biết được cái uh, các tâm uh, các tâm các tâm thiệt à, các tâm thiệt à, các tâm thiệt nó chỉ ngoài trừ ở trường hợp đó là mà hãy nó biết được tâm nào á, thì tâm đó nó trở thành cảnh lậu à, nó là thành cảnh lậu nó có thể biết qua hai trường hợp một đó là biết thông qua lộ ngũ môn hai đó là biết thông qua lộ ý môn cảnh pháp là nhớ lại ví dụ như làm thiện xong rồi nhớ lại là tâm tham sanh khởi tâm tham thật kiến sanh khởi tâm si sanh khởi chẳng hạn yeah. Dạ. thì uh, biết bằng cách bằng cảnh pháp bằng cách đó nó chỉ ngoài trừ ở trong trường hợp đó là là tâm ờ, tâm siêu thế à, tâm siêu thế thì à, ba cái pháp lậu này nó không biết được niết bàn ba pháp lậu này không biết được à, thì à, nó mới phi cạn lậu còn à, các pháp còn lại à, thì tham tà kiến và và si à, nó đều có thể biết được cho nên các pháp đó nó ra thành cảnh lậu à, ra thành cảnh lậu lộn oh, chết nãy giờ nói lộn cái này cá pháp lậu mà mà cảnh lậu dạ, dạ, à, nãy giờ là nói là pháp lậu mà nó nó làm phi cảnh lậu nãy giờ nói nói là cá pháp lậu mà phi cảnh lậu cái này nó vừa pháp lậu mà cảnh lậu dạ. à, tức là nó vừa gì nó vừa là, là pháp lậu nhưng mà nó vừa làm cảnh cho pháp lậu khác dạ. à, nó vừa làm cảnh cho pháp lậu khác nãy giờ nãy mình nói lậu cái, cái pháp lậu mà phi cảnh lậu Ừ. thí dụ như là tâm sở tham nó là pháp lậu nhưng mà nó cũng vừa cảnh lậu nếu mà tâm sở tà kiến nó biết được tâm tham đó à, tâm sở tham đó hoặc là à, tâm sở tà kiến nó vừa là pháp lậu nó vừa là là cảnh lậu khi mà tâm sở tham biết được tâm sở tà kiến hay là tâm sở tham với tâm sở sở tà kiến nó vừa pháp lầu vừa là cảnh lầu nếu mà tâm si tâm sở si biết được hai tâm sở đỏ à, thì à, trường hợp nó vừa vừa vừa là pháp lầu vừa đóng vai trò là pháp lầu mà nó vừa đóng vai trò là cảnh lầu à, thì à, người ta gọi đó là các pháp lầu cảnh lầu à, pháp lầu cảnh lầu còn nãy mình nói đó là các pháp phi cảnh lậu à, các pháp phi cảnh lậu pháp cảnh lậu các pháp cảnh lậu phi lậu các pháp cảnh lậu phi lậu đây cái cái phần nói hồi nãy thì à, cấp nó là là cảnh lậu nhưng mà nó phi lậu tức là nó chỉ là làm cảnh à, làm cảnh cho các tâm kia sanh khởi cho các tâm sở kia kia sanh khởi à, và các tâm sở kia sinh khởi nhưng mà bản thân nó không phải là là các pháp lậu à, bản thân nó nó không phải là cả pháp lậu thì à, giống như à, nói lúc nãy ví dụ như là tâm tham tâm tham á, thì nó làm cảnh cho tâm sở tham à, tâm sở tà kiến sinh khởi nhưng mà à, tám tâm tham á, nó không phải là pháp lậu à, nó không phải là pháp lậu mà nó chỉ là cảnh à, chỉ là cảnh thì tương tự đối với các tâm còn lại à, à, các tâm còn lại ngoại trừ à, các pháp cảnh lậu phi lậu ngoại trừ à, tâm à, cái đó là về pháp, pháp hiệp thế à, thuộc về hiệp thế thì nó mới mới lấy trường hợp đó được còn ở pháp siêu thế nó nó vừa là không phải là cảnh lầu mà nó phi lậu luôn à, các pháp hiệp thế một số pháp á, một số pháp á, thì nó vừa là là pháp lậu vừa là cảnh lậu một số pháp đó là nó là cảnh lậu nhưng mà nó phi lậu à, canh lầu mà nó phi lầu. như vậy ở trong trường hợp à, cái câu thứ hai này á à, câu thứ hai này á mình à, sẽ liệt kê các pháp đó là nó không không phải lầu, à, không phải lầu tức là phi lầu. bây giờ trước tiên liệt, kê các pháp phi lầu trước ví dụ như là các pháp phi lầu đó là 12 tâm bất thiện 18 tâm vô nhân 24 tâm dục giới tình hảo 15 tâm sắc giới 25 tâm uh, ờ, à, 12 tâm vô sắc giới rồi uh, chín tâm sở trừ à, ba tâm sở nó thuộc về về lậu hai mươi tám sắc pháp nếu mà chúng ta chỉ liệt kê các pháp phi lậu không á, thì chúng ta có thể liệt kê được thêm cả 40 tâm si thế và niết bàn chỉ các pháp phi lậu nha nhưng vì dạ, vì ở trong ờ, trường hợp này ờ, câu pháp này á, nó vừa là nó không phải là chỉ phi lậu không mà nó còn là cảnh lậu à, cho nên khi mình nói là cảnh lậu thì lập tức mình phải bỏ ra đó là bốn tâm 40 tâm siêu thế và wow niết bàn à, và niết bàn thì à, nó nó chỉ còn lại đó là ở dục giới 54 tâm dục giới 27 tâm não rại 49 tâm sở trừ ba tâm sở thuộc về pháp lầu à, 20 tâm sắc pháp như vậy ở trong uh, câu pháp này á qua cách ừ, tính ờ, tính chi pháp như vậy á, thì chúng ta thấy là về tên gọi về tên gọi thì à, mình có hai công pháp đó là tức là các pháp cảnh lầu rồi à, các pháp cảnh lầu phi lầu à, thì à, ở đây tên của của nhị đề đó là lấy cái câu pháp đầu tiên cho nên đó là nhị đề chiết bản nhưng về cái cách tính chi pháp á, thì mình thấy là cái câu một lúc nãy á, nó chỉ có lấy đó là tâm sở tham tâm sở tà kiến và tâm sở ờ, ờ, và tâm sở si đó là nó vừa là pháp lầu và cảnh lầu à, pháp lầu và cảnh lầu còn à, trường hợp thứ hai đó là các pháp lầu nhưng mà phi cảnh lầu à, các pháp cảnh lậu nhưng mà phi lậu thì mình à, lấy chi pháp đó là 54 tâm dục giới 15 tâm sắc giới 12 tâm mua sắc giới rồi à, 20 à, các tâm sở à, đập sở phối hợp với nó bỏ bỏ ra ba tâm sở mà thuộc về pháp lậu à, thì còn lại 49 rồi à, 28 sắc pháp à, thì à, nó là là cảnh lậu nhưng mà nó phi lậu yeah. Dạ. như vậy thì nó còn dư lại à, còn dư là các pháp chưa ờ, ờ, các pháp chân đế đó là 40 tâm siêu thế và niết bàn cho nên ở nhị đề này đó là nó nó là nhị đề chiết bán nhưng mà nó hữu duyên à, tức là lấy chi pháp không hết lấy chi pháp không hết các pháp chương đế còn dư lại đó là 40 tâm siêu thế và đương nhiên nó phải là các tâm sở phối hợp được với tâm siêu thế đó à, và niết bàn tức là mình dư lại cái phần đó à, cho nên nó là hữu duyên à. thưa sư sửa lại là sao sao quá đu cá sư ờ sao, sao. Ủa, sao nãy Đấy, from uh, cái này Samsung chiếc bán phụ dư à như là chiếc bán phụ dư rồi thì à, bữa nay mình tạm học bao nhiêu ta hai nhị đề à, hai nhị đề một đó là nhị đề à, tương ưng lậu hai là nhị đề lậu cảnh lậu để chúng ta còn một nhị đề nữa trong ờ, phần này để kỳ sau chúng ta học đi à, sau học chúng ta rồi chúng ta qua cái phần mới luôn rồi xin uh, trả mít lại uh, cho lớp uh, năm mùa bổn xưa thích công niệm phật dạ xa thú xa thú bài học đã kết thúc chúng con xin kính tri ân sư tinh tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp ngày hôm nay về hai nhị đề nhị đề số 16 và nhị đề số 17 dạ chúng con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ xin mời Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ, Bạch sư con xin thay mặt học viên trong lớp xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên trong buổi học hôm nay ạ. À. Akasatha Chakwamata Devanaga Mahitika Bunyan no anumodantu chirang rakan Dạ, con xin lỗi cô Diệu Bảo mở mic lên ạ. Hồi nãy con thấy tiếng ồn, con tắt mic mà con tắt nhầm vô cô. Akasata Chapomata Devanaga Mahitika Bunyang no anumodan tu chirang rakan tu sasanang Akasata Chapomata Devanaga Mahitika Bunyang no anumodan tu chirang rakan tu Nogaru garu Akasata chapomata devanaga mahitika bồn no anumodan tu chirang rakan tu nhà ta vô Akasata chapomata devanaga mahitika bồn no anumodan tu chirang rakan tu panino Akasata chapomata devanaga mahitika bốn nhang no an lu mô đàn tu chỉ rằng ra can tu no sa đa idang kotono bunyang asawa kaya wahang hon tuana gate kale sa thúc sa thúc sa dạ. thúc dạ buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19 h 30 đến 21 giờ giờ Việt Nam dạ chúng con kính chúc sư tinh tuệ dạ kính chúc quý sư quý cô tu nữ mạnh khỏe và có giấc ngủ ăn an lành dạ kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống kính mời lớp nghỉ ạ dạ con kính chào, sư buổi học hôm nay ạ con à, kính chúc sư được nhiều sức khỏe xin chúc cả lớp được nhiều sức khỏe con kính chào sư buổi học hôm nay ạ dạ con kính chào dạ. sư buổi học hôm nay ạ con kính chào cả lớp ạ rồi chúc lớp sức khỏe rồi xin mời lớp nghỉ ha